Welcome to ốc ngố channel quạt quạt quạt quạt <laughs> Các bạn có biết con game uh, Alien Sorter không anh em? Uh, nó khá là nhiều phần Và những con quái vật ở trong đó đó thì nó có mang hình tượng ờ, khá khá giống con SCP hôm nay chúng ta sẽ làm và cái hình tượng này á là mình có thể gọi là quái vật ngoài hành tinh nhá nên là mình đem ra cái ví dụ cho nó thấy giống giống gì thôi chứ SCP này á nó được sinh ra trong trái đất SCP này là SCP 939 những con quái vật có thể nói được tiếng người đánh giá về quản thúc á nó là cây tờ rất là khó quản thúc rồi chúng ta sẽ đến phần mô tả của nó nha SCP-939 là những sinh vật mà săn mồi hoạt động theo bầy đàn là mang tính chất rất là chiến thuật và thông minh chứ không phải là nhào vô là đớp con mồi kiểu là pập pập pập pập pập pập chuyện đó không có đâu mọi người Đặc biệt là một số cơ quan của SCP-939 do thích nghi với môi trường á, nên nó bị tiêu biến đi Tiêu biến có nghĩa là biến mất và một số cơ quan nó có thể là biến mất khỏi cái cuộc đời của nó giống như có thể nó mắc cái đuôi mắc cái chân tùy vào môi trường nó đang ở và cũng do nhiệt độ của môi trường cao á nên á, nó có khả năng là làm teo đi một số bộ phận của nó vậy là cơ thể của SCP-939 nó có thể bị tiêu biến do thích nghi hoặc là do môi trường có thể làm bị teo lại một số cơ quan à, của nó và mong á nó teo cái gì thì teo chứ đừng có teo cái ấy thì nó cũng hơi kỳ đúng không mọi người <laughs> ông trời tạo ra địa chấn và làn da của scb này là điểm nhấn đó da của chiếc quái vật này á nó hoàn toàn là màu đỏ nên nó rất là nổi bật mọi người ạ à. nên gọi nó là điểm nhấn thì đâu có sai đâu đúng không các nhà khoa học á, cho biết cái làn da này á nó có thể hấp thụ được chất ẩm trong không khí và cái việc mà tạo ra cái làn da đỏ như vậy như là tới tháng á, thì là do cái màu ờ, đỏ bao phủ của bên ngoài cơ thể cái chất màu đỏ này thì xét đó là protein và các sắc tố màu đỏ có thể gọi là uh, sắc tố huyết huyết sắc tố anh em gọi thế nào cũng được scb uh, scp 939 có chiều cao khá là đáng sợ so với con người nó cao khoảng 2,2 mét nếu mà đứng thẳng cái cân nặng á trung bình là 250 kg có thể gọi là lấy thịt đè người là thôi rồi luôn và 250 kg này chỉ là trọng lượng trung bình của các cá thể thôi, chứ mỗi cá thể mỗi hình dạng to nhỏ khác nhau, cho nên là cũng sẽ khác nhau hơn một tí. Giống như là con người vậy á, ngoài cái cân nặng và cơ thể to bự như vậy, chúng ta có cái chân của nó khá là đặc biệt. Bốn chi của nó được tạo bởi à, bốn ngón, đều giống như là vuốt của con mèo ấy và rất là sắc bén và nó bén như là cờ rốt của các bạn luôn và vì á, nó hoạt động như là móng của con mèo nên có thể giúp nó leo cây khá là ổn tiếp theo chúng ta đến với phần đầu anh em biết cái mỏ cá sấu không đó thì mỏ scb này nó khá là dài nó có ờ, xu hướng ờ, nhìn khá là đáng sợ thì nó như ngoài hành tinh gì đó mọi người kèm với cái mỏ này á thì nó đi đôi rất là nhiều cái răng nhọn theo một số giả thuyết thì có khả năng cái việc mà mắt và hốc mắt của scb này là hoàn toàn không có cái việc này á, là tiến hóa của scb để tối ưu hóa tầm nhìn của nó thì chúng sẽ cảm nhận bằng nhiệt mọi người cái việc này á giúp nó sẽ nhìn xung quanh tất cả 360 à, độ luôn xét về tổng quan á thì vừa giống người ngoài hành tinh và vừa giống một cái gì đó ở à, trái đất của chúng ta đó chính là con cá rắn viper các cái đốm đốm trên thân của SCP 939 anh em đừng tưởng nó chỉ là đốm bình thường thôi nó có thể gọi là những con mắt tuy nó không có mắt thật sự nhưng mà cái đốm này á nó có công dụng như là mình đã nói là nó có thể nhìn bằng nhiệt đó khá là đặc biệt và những cái đốm này nó rất là nhạy cảm với ánh sáng trên lưng của nó thì trang bị cho nó đó là những cái gai rất là nhọn dài và những cái chiếc gai này có thể dài tới 16 cm chỉ còn thiếu 4 cm nữa thôi là đã đạt được kỷ lục ờ, khá dài những cái chiếc gai này á có chức năng đó là cảm nhận sự thay đổi của áp suất và chuyển động trong không khí để mình giải thích cho anh em rõ về cái chuyển động trong không khí là như thế nào kiểu có một vật á chuyển động nhanh hay chậm cái vật đó sẽ tạo ra cái gió và một cái áp suất khác nhau tùy vào cái vận tốc nha và cái gai đó sẽ cảm nhận cái vật di chuyển đó đến từ hướng nào và bao xa đó anh em thấy cái gai rất là lợi hại không không thể thoát được đâu con trai à to be continued scb 939 không sở hữu các cơ quan giống như là thần hệ thần kinh trung ương nè và hệ ngoại biên nó cũng uh, méo có vỏ não hơi vô lý tuy có não nhưng mà không có vỏ được bảo vệ có lẽ là rất là bị chấn thương sọ não rất là dễ mọi người à hệ thống tuần hoàn á hay là hệ thống tiêu hóa của nó cũng chả có luôn vậy mọi người có thắc mắc là nó tiêu hóa bằng cách nào không đó khi không có hệ thống tiêu hóa thì tiêu hóa bằng cái, cái kiểu gì giờ các nhà khoa học á theo dõi nó thì thấy nó không có nhu cầu là hấp thụ thực phẩm kiểu là nó không phải như con người bình thường nuốt vô rồi đó axit dạ dày sẽ phân hủy cái đó ra không có đâu mà nó sẽ tiêu hóa theo một cách rất là dị nó sẽ nuốt cái phần cơ thể của con mồi vào hoặc là nó có thể uh, nhai ra thì tùy nó thích nó thích làm gì nó làm vì nó có uh, tự biết suy nghĩ của nó mà sau đó cơ thể nó sẽ lấy cái chất dinh dưỡng trong con mồi đó nó bắt đầu nó nôn ngược trở lại cái phần hết dinh dưỡng đi ờ à, mọi quá trình tiêu hóa này á là nó thông qua cơ quan hô hấp của nó nhai xong và đẩy ra bằng đường hô hấp hay là đường mồm của nó thôi nghĩ tới đây thôi đã thấy kinh dị rồi mọi người trời ơi tôi không dám ăn cơm luôn á có làm thì mới có ăn không làm thì chỉ có ăn ít ít ít ít, cái uh, từ sau mình không nói đâu tại vì mình biết là rất là nhiều bạn nhỏ sẽ vào xem scb đó thì scb 939 muốn ăn á thì phải làm gì phương pháp scb 939 thu hút con mồi của nó là tạo ra những âm thanh những cái lời nói của những người trước đó mà nó đã từng ăn có thể là như thế này anh ơi cứu em với kimochi đấy bắt đầu là có những thanh niên nghe và sẽ nhào vào cứu Ai ngờ cái kết cực kỳ đáng lòng Khổ thật sự Vậy thì anh em đã biết con mồi chính của scb SCP-939 uh, là cái gì rồi phải không? Đó chắc chắn là con người rồi Ngoài ra nếu mà không đi săn con người Thì chúng có thể đi săn đêm Và giả những cái tiếng động vật khác Những âm thanh tạo ra nhằm thu hút con người Thường hướng tới đó là bị tai nạn Hoặc là bị mắc kẹt ở ờ, một cái chỗ nào đó là mục tiêu của mình cảm thấy có trách nhiệm hơn và muốn giải cứu ngay lập tức á, thì thường nó sẽ gây ám ảnh bằng ờ, cách là lặp đi lặp lại cái lời kêu cứu đó tuy SCP-939 ờ, chưa từng ăn một cái nhân viên nào trong trụ sở nhưng mà có một điều rất là kỳ lạ nha cái chiếc quái vật này á đã tạo ra được uh, tiếng của nhân viên trong trụ sở còn một cái trường hợp đặc biệt hơn là nó chưa hề gặp và nó chưa hề nghe cái giọng nói của nhân viên đó luôn mà nó vẫn bắt chước khá là giống cái điều này á nhà khoa học phải ghi lại và quan tâm khá nhiều về cái chuyện này do cái vụ việc như thế này à, nên việc bảo mật bằng giọng nói á, của các nhân viên đều bị nó mở khóa được cho nên các thiết bị quản thúc là sẽ không được sử dụng bằng giọng nói nữa thay vào đó thì bảo mật bằng ờ, quét võng mạc hay là quét vân tay bằng những cái hình thức khác chứ không sử dụng giọng nói ờ, như bình thường mọi người à sử dụng giọng nói khá là tiện đúng không tắt đèn mở đèn đóng cửa mở cửa đó những cái đó khá là tiện nhưng mà scb này có thể giả giọng tất cả những người mà quản thúc nó cho nên là cái việc đó bây giờ đó là vô lý chúng ta sẽ quay lại với hệ ờ, hô hấp của scb này một lần nữa nha ngoài cái việc tiêu hóa bằng ờ, đường hô hấp á thì nó còn thải ra một cái chất rất là đặc biệt khi nó thở ra hơi thở của nước ấy ấy chết nhầm nhầm nhầm nhầm mình nhầm mình nhầm qua anime mọi người à hơi thở của scb 393 ờ, hơi thở của scb 939 tạo ra một chất có tên là AMNC227 hít phải cái chất này á có thể gây ờ, mất trí nhớ tạm thời và quên luôn những cái việc sắp tới sẽ tiếp diễn nó chỉ là những cái ký ức rất là mơ hồ cái chất này á, cũng tương tự với ờ, thuốc xóa trí nhớ à, cấp C và cái tốc độ lây lan của cái chất này nó chỉ ngang với khói thuốc lá điện tử ở ờ, khi mà con người thở ra đó mọi người nhưng đặc biệt cái chất này các nhà khoa học thì có hỏi lại những người đã hít phải á người ta nói là không màu không mùi và không vị ở ngoài mình vẫn có thể quan sát đó là không màu rồi và còn hỏi á thì nó là không mùi không vị nhưng mà theo mình nghĩ nha nó có thể có mùi nhưng mà do là đã bị xóa trí nhớ tạm thời vào cái lúc đó nên là nó sẽ không có gì hết nếu ở môi trường bên ngoài thoáng khí thì hơi thở của SCP-939 cũng không đáng lo ngại nhưng vẫn phải đề phòng khi tiếp xúc với cái chất này á sau 30 phút mà mình ngừng tiếp xúc thì nó sẽ giúp con người mình tỉnh táo trở lại nhưng mà sau 60 phút á hoàn toàn nó không để lại cái dấu hiệu gì cho là mình đã tiếp xúc với một cái chất uh, hóa học rất là vô lý giúp mình có thể quên được uh, những cái thứ trong vòng 30 phút đó và một số ký ức kể cả xét nghiệm máu cũng không thấy gì kỳ lạ trong máu của mình luôn cho nên á các nạn nhân thường nghĩ là mình vừa trải qua một cơn bay lắc khá khá là quá liều và quên cả đường về mọi người vâng chúng ta sẽ đến với phần quản thúc của scb này Hiện tại có 9 cá thể được nêu trên phần quản thúc được giam giữ ở Salim 1163A hoặc là 1163B. Buồng quản thúc này có kích thước là 10m, 10m và chiều cao đó là 3m đặt tại khu vực số 14 và do là da của SCP-939 khá là nhạy cảm với môi trường ở bên ngoài và nhiệt độ ờ, của mình đã nói ở phần ở trên đấy. bắt buộc cái phòng quản thúc nó luôn luôn có điều hòa và phải loại bỏ các ờ, áp lực xung quanh nó bằng cách đó là xây những bức tường bằng bê tông cốt thép nhân viên nào mà muốn vào các xà liêm thì phải thông qua một cái buồng khử ở bên ngoài cái buồng khử có nghĩa là cái buồng mà sẽ khóa anh em vô trong đó một tí rồi sau đó nó xịt cái chất khử lên đó anh em biết cái phòng đó mà đúng không thì thường á các chỗ mà giống như corona hiện tại á, là mình sẽ qua một cái phòng để khử trùng đó nó cũng sẽ giống như vậy sau đó sẽ được đi vào cái phòng tiếp theo cái phòng tiếp theo được làm bằng thép kính ở bên trong căn phòng quan sát này à, mình có thể quan sát được cái xà lim ở bên trong với một tấm kính cường lực có khá là nhiều lớp trong đó và nó dày khoảng 10 cm được bonus thêm đó là bảo vệ bởi uh, cái lưới điện đó là 100k v là 100.000 v đó mọi người chà giật một phát chắc là còn bột thôi chứ không còn xương luôn hơi cần đấy độ ẩm trong không khí á, của phòng bản thúc SCP 939 là 100% và cái nhiệt độ phòng là ít nhất là phải là 16 độ và bình thường á, người ta sẽ cố gắng để ở mức uh, đẹp nhất đó là 16 độ luôn không được để nhiệt độ tăng quá cao vì nó khá là nhạy cảm ờ, với nhiệt độ như mình đã nói trên mình sợ các bạn quên đó, nên mình nhắc lại cái vụ da nhạy cảm của nó rất là nhiều lần vì đó là điểm đặc biệt của SUV này do căn phòng ờ, là thiết kế như trên thì nó sẽ rất là dễ bị bám hơi nước thì camera thường không thể nào quan sát được nên phải thay vào đó là camera hồng ngoại trong các cá thể SCP 939 thì có một cá thể khá là đặc biệt đó chính là cá thể 101 nó được cắt thành nhiều mảnh và lưu trữ trong các thùng đông lạnh được ghi à, số là tờ, là như thế này 939 101A cho đến 939 101M tại khu nghiên cứu à, khu vực số 12 nếu mà muốn quan sát và nghiên cứu scp 939 101 thì phải thông qua hai nhân viên có chứng nhận là bảo mật cấp 3 trở lên một trong hai nhân viên đó phải xem toàn bộ quá trình và đứng quan sát hết tất cả những gì mà chúng ta làm và đặc biệt á mình chỉ được quan sát một thùng lưu trữ của SCP-939101 thôi chứ không phải là mình xin vô phát là lấy cho mình tất cả thùng xem đâu không có dễ gì đâu mọi người ạ à. cần đấy và có một điều đặc biệt này nữa sẽ làm mọi người rất là bất ngờ cũng có thể gọi là SCP này bất tử hay không đó ASCP 939101 ờ, đã được cắt nhỏ ra thành nhiều mảnh nhưng mà nhiệt độ trong cái ờ, thùng quản thúc của nó mà bị tăng lên trên 10 độ C thì các bộ phận này sẽ trở lại hoạt động bình thường luôn cái lúc đó chúng ta sẽ nghe âm thanh vang sinh của nó anh em biết quá giặt thì cộng với âm thanh vang sinh thì nó ghê cả nào nha ngay lúc này thì mọi cuộc thí nghiệm buộc là phải dừng lại để ờ, tái lập lại nhiệt độ là phải dưới 10 độ C. Sau 72 giờ khi hoàn thành quá trình này á thì mới có thể được nghiên cứu nó tiếp tục. Các xà liêm của tụi nó thì cũng phải làm sạch 2 tuần một lần. Trong quá trình làm sạch á thì SCP này sẽ được vận chuyển qua cái xà liêm cái bên. Không những chỉ vệ sinh cái phòng thôi đâu mà phải kiểm tra những cái thiệt hại mà chúng nó đã quẩy trong đó có hư hại gì thì phải thay thế những cái ờ, thiết bị cho phù hợp mới lại việc di chuyển tụi nó tới một cái địa điểm thí nghiệm hay là qua một cái phòng tiếp theo thì ờ, tụi nó ngoan ngoãn á, thì không sao nhưng tụi nó một cái biểu hiện mà quẩy quạng hay là uh, múa quạt gì đó thì là phải cho một liều an thần cực kỳ mạnh để phục vụ cho việc di chuyển an toàn và dễ dàng hơn. Các nhân viên á, cũng phải được trang bị hát mát cấp C trong quá trình tương tác hoặc là vận chuyển sau khi hoàn thành tất cả công việc rồi có lẽ là vụ việc ở trên ờ, anh em nghe xong thấy là quản thúc con này khá là khó khăn đúng không thì nó là cây tờ mà mọi người và một điều nữa dẫn đến một cái ờ, thiết bị ờ, khác cho nhân viên là sau cái vụ việc mà biến cố xảy ra thì các nhân viên á không phải là cấp D á bắt buộc phải đeo theo hai cái máy xung điện chống nước trong thời gian tiếp xúc với SCP-939. Nếu hai cái máy đo xung điện này á mà báo tít tít tít tít tít hay là tít ngăn dài á thì biết là nhân viên đó đã không còn trên cuộc đời này nữa đâu mọi người. <laughs> thì anh em hiểu rồi đó. Ngoài ra cái SCP-939 á khi được đưa vào quản thúc phải cấy một cái con chip ở dưới da để nhằm mục đích là dễ quản thúc hơn. Ok, chúng ta đã xong phần quản thúc của SCP này thì nó khá là dài đúng không mọi người? à, đây là SCP mà phần quản thúc dài nhất trên kênh của chúng ta từng làm đó và bây giờ chúng ta sẽ đến một số tài liệu đây là tập đặc biệt nên là mình sẽ làm rất là rất rất rất là phức tạp thì tài liệu đầu tiên á của chúng ta ghi lại vào ngày 25 tháng 9 năm 1992 cái tài liệu này ghi về quá trình ờ, của SCP 939 một đã sinh ra 6 đứa con và các đứa con này được đánh dấu là từ A1 cho đến A6 Trong đó A2 đã bị chết non Và ngay lập tức SCP-939 một đã ăn à, A2 ngay lập tức Khi các nhà khoa học bước vào để thu các con của nó lại Thì nó không hề ngăn cản và nó cũng không có biểu hiện gì khó chịu. Tiếp theo là đoạn ghi âm tiết lộ à, rất là nhiều thông tin về gia đình của SCP-939 101 cũng như các SCP-939 khác và mình cảm nhận thì nó à, tụi tất cả tụi nó nha đều chung một nguồn gốc và người đàn ông áo trắng trong đoạn ghi âm đó là ai mà ở chung với SCP-939-101 hay đó chỉ là những đoạn ký ức mà các nạn nhân của ờ, SCP-939-101 đã ăn thôi. Các bạn cùng nhau nghe và để lại comment ờ, cho mình biết nha. Xin lỗi, thưa ông, Tại sao chúng tôi lại ở đây? Trời rất lạnh. Chúng tôi muốn về nhà ngay bây giờ. Chúng tôi rất muộn cho giờ đi ngủ của chúng tôi rồi. Và chúng tôi rất xin lỗi. Chúng tôi không có ý gì đâu. Ông đã xem những tấm hình của chúng tôi chưa? Chúng tôi rất thích vẽ. Bố của chúng tôi đã treo nó lên tường. Cho đến khi có một người đàn ông mặc áo khoác trắng đã mang những bức tranh đi. Bố của chúng tôi bảo là đừng vẽ tranh như vậy nữa. Nó làm anh ta buồn. Vì vậy, chúng tôi cố hết sức để vẽ những bức tranh khác và những ý tưởng khác. Nhưng đôi khi chúng tôi lại quên mất. Cũng đôi khi, ba của chúng tôi đã giấu đi hoặc là xé chúng luôn. Anh ta nói với chúng tôi rằng anh ta không thích nó. Bố của chúng tôi muốn giữ cho chúng tôi an toàn khỏi những bác sĩ mặc chiếc áo khoác trắng. Nhưng sau đó, bác sĩ đã đưa bố của chúng tôi đi. Họ bắt chúng tôi bắn và bảo chúng tôi hãy quên bố đi. Nhưng chúng tôi ờ, rất là sợ Kim Tim mà không có bố ở bên cạnh. Chúng tôi ờ, không thể quên được bố. Nhưng mà bố thì đã quên chúng tôi. Mặc dù chúng tôi nghĩ rằng ờ, đó là lỗi do các bác sĩ. Chứ bố không thể nào quên chúng tôi được. Họ đã đưa cho chúng tôi một người bố giả. Và nói đó là người bố thật sự. Nhưng chúng tôi biết rất là gõ các bác sĩ đã khiến chúng tôi phải vẽ nhiều bức ảnh hơn. Họ nói với chúng tôi á, bố giả là bố thật, nhưng không thể nào lừa được chúng tôi đâu. Chúng tôi có nói với họ là nói dối là sai, giống như là bố đã nói với chúng tôi. Và bắt đầu họ ngưng nói dối. Họ tự tạo ra chúng tôi. Nhưng họ lại đưa chúng tôi á, là giấy, bút chì và màu và nói với chúng tôi là chúng tôi có thể vẽ bất cứ thứ gì mà chúng tôi muốn. Thỉnh thoảng chúng tôi vẽ về bố của chúng tôi, đôi khi vẽ về những cái thứ mà bố bảo là đừng nên vẽ. Và các bác sĩ đã chụp lại tất cả hình ảnh của chúng tôi. Đôi khi các bác sĩ mặc áo trắng và những người có cái áo sơ mi đen có rất là nhiều túi và mũ bảo hiểm mang theo một cái cửa sổ bị uống cong và bố của chúng tôi gọi họ là gì? Tôi đã quên mất rồi. Họ đi bộ cùng với chúng tôi xuống hội trường để kiểm tra sức khỏe. Chúng tôi thật sự là không thích những cái thứ này. Đôi khi chúng tôi nằm ở một nơi rất là tăm tối. Thật sự thật sự yên tĩnh. Bố sẽ kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện. Chúng tôi không phải lúc nào cũng hiểu họ, nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi cũng thích họ có những câu chuyện á, về những cái nơi mà không có chàng nhà, nơi vô tận và mặt đất không có màu trắng. Chúng tôi nghĩ đó là ngớ ngẩn. Đâu đâu cũng là chàng nhà phải không? Sau đó các bác sĩ đưa bố tôi đi. Chúng tôi không còn nghe được chuyện gì nữa. Sau đó chúng tôi cảm thấy không tốt. Các bác sĩ đã cho chúng tôi kiểm tra rất là nhiều lần. Chúng tôi nghĩ họ đã sợ nên chúng tôi cũng rất sợ. Chúng tôi bị đau đầu thật sự. Và ánh đèn làm phiền chúng tôi và những cái tiếng ồn cũng vậy. Chúng tôi muốn tìm nước mát cho đến khi ờ, cơn đau đầu biến mất. Và họ bắt đầu cho chúng tôi ở trong bóng tối và cho chúng tôi uống rất là nhiều nước. Nhưng nước này á, làm cơ thể của chúng tôi rất là ngứa ngáy. Có đôi khi chúng tôi gãi, da chúng tôi bị bong ra. Chúng tôi rất sợ hãi, chúng tôi liên tục xin được gặp bố, nhưng anh ấy không bao giờ xuất hiện. Cuối cùng, chúng tôi không còn da nữa. Nhưng vẫn ổn thôi, chúng tôi không cần nó. Chúng tôi đã hết ngứa sau đó rồi. Đen thì bọn họ cũng đã tắt bớt, và cơn đau đầu cũng đã qua đi. Cho nên á, các đèn không còn làm phiền chúng tôi nhiều như trước nữa. Chúng tôi đã cắt đói, cái điều này thật là tệ, nhưng chúng tôi đã ăn da cũ của tôi. Và cái đầu cũ, nó rất ngon, nhưng vẫn thật là tệ. Chúng tôi vẫn đói, sau đó chúng tôi là yêu cầu thực phẩm. Họ đã cho chúng tôi ăn, thậm chí những món mà của chúng tôi rất là yêu thích. Nhưng mà bọn họ không ăn cùng với chúng tôi. Tất cả món yêu thích của chúng tôi đó là một miếng thịt. Và chúng tôi được muốn yêu cầu là được nhiều hơn nữa. Họ nhốt hai trong những người chúng tôi vào bóng tối. Chúng tôi đã yêu cầu họ đừng làm như vậy nữa. Nhưng mà họ không lắng nghe. Họ chỉ cho ăn một thời gian và lại bỏ đói chúng tôi. Chúng tôi rất xin lỗi. Chúng tôi biết nói dối là sai. Chúng tôi không có ý định đó.